ra bên cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều cái ờ, mẫu mã và giá cả nè cho các bạn có thể tham khảo và chúng ta lựa chọn đây thì ờ, đầu tiên là ở bếp số 1 này đây bếp này sẽ có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 330 SB đây bếp số 1 có giá 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 2 có giá là 2,2 triệu bếp này cơ, hiệu là Rinnai model là KGTM56DGL bếp này sẽ được lắp đặt ở đây là một cái ờ, công tắc rang chiên nè giúp cho các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì hiện tại là chỉ có bên ờ, cửa hàng chúng tôi là đang có phân phối dòng công tắc rang chiên này trên thị trường thôi các bạn có thể ờ, liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta lắp đặt cái công tắc rang chiên này tiếp theo là bếp số 3 bếp này có giá là 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL đây bếp số 3 bếp số 4 có giá là 2 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC33BA9 bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn để các bạn có thể rang chiên thoải mái nè bếp số 5 có giá là 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563BE đây là công tắc rang chiên nè thì để sử dụng cũng rất là đơn giản các bạn gặt về phía bên trái này là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gặp về bên phải là tắt chế độ rang chiên đây tiếp theo là bếp số 6 có giá là 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE 31NSBL bếp số 7 có giá 1,8 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM 562B 562BE đây là công tắc rang chiên nè tiếp theo <clears throat> đây là bếp số 8 đây là một cái dòng bếp ờ, full chức năng của Paloma mặt men chống xước và chống chày bếp số 8 thì có giá 4,7 triệu đây model là IC 360WA bếp này tích hợp full chức năng ở đây sẽ có ờ, chức năng là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có ờ, nút 3 giây rang xào và chọn nhiệt độ chiên ở đây sẽ có hẹn giờ cả ba bếp nè đây giá 4,7 triệu bếp số 8 bếp số 9 có giá là 1,4 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE 661 FTS đây 1,4 triệu bếp số 9 tiếp theo là bếp số 10 bếp này có giá là 2,4 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM64BE đây bếp số 10 giá 2,4 triệu Tiếp theo bếp số 11 giá 1,4 triệu à, Hiệu bếp là Paloma Modem là IC 900F Đây 1,4 triệu bếp số 11 Tiếp theo bếp số 12 Bếp này có giá là 1,9 triệu Đây 1,9 triệu bếp số 12 à, ờ, Hiệu bếp là Paloma Modem là IC 800B Đây Bếp số 12 Bếp này có giá là 2,6 triệu nè thì bếp là Rinnai model là KGM64BE đây 2,6 triệu tiếp theo là bếp số 14 có giá là 1,6 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman model là G55 SVL đây giá 1,6 triệu bếp số 14 tiếp theo là một số cái dòng bếp kính nè đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai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 bếp số 17 ờ, giá 5,5 triệu đây là một cái dòng bếp cũng của Rinnai model là S660 VCTS đây bếp uh, ờ, mặt kính full inox và full chức năng đây là rang xào nóng nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên à, đây là hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nướng đây bếp số 17 có giá 5,5 triệu tiếp theo là bếp số 18 đây đây là một cái dòng bếp có màu rất là đẹp nè các bạn nhìn thấy nha đây cái màu của nó nhìn rất là đẹp bếp này có giá 6,5 triệu thì bếp là Rinnai model là RTS61 AWK1R bếp ờ, full inox và full chức năng đây là chế độ rang xào nấu nước sôi và hâm cái ờ, thức, thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên đây là hẹn giờ và nấu cơm nấu cháo và là đây là nướng tự động nướng theo loại thực phẩm bếp này có giá là 6,5 triệu tiếp theo là một cái dòng bếp kính của Paloma modem là BA61WCK bếp này là số 19 có giá là 6 triệu đây là full chức năng nấu nước sôi nè ờ, rang chiên nè chọn nhiệt độ chiên nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ cả ba bếp đây bếp còn rất là mới tiếp theo là bếp ờ, số 16 thì uh, Tokyo Ga thì Tokyo ga này nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó sẽ lấy những cái dòng bếp của ờ, những cái nhãn hàng như là Paloma, Rinnai hoặc là Haman để về tặng hoặc là bán lại cho khách hàng thì họ sẽ in cái logo của cái nhãn hàng họ lên nè thì đây là một cái dòng bếp của Haman đây đây là mặt kính cường lực cái màu kính nhìn rất là đẹp nè đây mặt kính cường lực bếp full chức năng hẹn giờ hai bếp nấu ờ, chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm ờ, chiên rang nè chế độ rang chiên nè nấu cơm nấu cháo và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm đây à, tiếp theo ở đây đây là một cái dòng bếp uh, trừ hiệu Toshiba số 21 đây nè nút nhấn ờ, bật ra nè đây hiệu Toshiba thì những cái bạn nào mà chúng ta có cái nhu cầu mà nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó nó ăn sẽ rất là nhanh đây hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu tiếp theo đây là một dòng bếp ga âm của Haman bếp này sẽ có 3 bếp nấu đây là cái hàng trưng bày nha hàng còn mới số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng của bếp ga âm của Haman đây thì ờ, vừa rồi á tôi ờ, đã giới thiệu một số cái dòng bếp ở bên ờ, cửa hàng của chúng tôi nè để cho các bạn chúng ta có thể xem và tham khảo và lựa chọn đây thì khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái bộ quà tặng thì nó sẽ bao gồm á, là một cái bộ pin sạc để giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng và nó tiện lợi hơn đây một số màu bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè thì uh, tiếp theo là tôi sẽ đến với lại cái uh, ờ, câu bếp chính của cái video này clip này có hiệu là Rinnai model của nó là KGKM64BE đây là cái nội thất ở phía bên trong của bếp này. đây nội thất bên trong của bếp thì uh, tiếp theo á ở đây là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để uh, cho các bạn xem cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những uh, tính năng của bếp cho các bạn xem đây là ngoại thất phía bên ngoài của bếp thì ở phía bên dưới bếp á, sẽ có nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi sẽ một lưới để mà mình che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện thì ờ, con bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 6 năm 2017 nè đời rất là cao luôn đây 2017 đời rất là cao bếp được thiết kế đây sẽ có lò nướng giúp các bạn có thể sử dụng nó nướng thực phẩm á, nó sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình phải đốt lửa than thì uh, tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á, là tính năng khói ga khi mà lửa tắt ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây là hai cái bếp nấu và một cái đây. các bạn có thể nhìn thấy nè ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo là tôi sẽ bận nhỏ cùng lúc là cả ba bếp để mình có thể dễ thổi đây để thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem từ 5 đến 7 giây khi mà ngọn lửa tắt á, thì ờ, que cảm biến cho bếp á, nó sẽ nhận được một cái tín hiệu thì bếp á, nó cũng sẽ tự động nó khóa ra lại đây bếp nó đã ờ, tự động khóa ra nè kèm theo tiếng đóng rồi le nếu mà các bạn chui nó nghe các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rờ le bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp nó đã tự động nó khóa ra thì uh, cũng có một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đó. đây là tính năng chống trào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 thì đây là cái tính năng khi mà các bạn nấu nước sôi á mà các bạn có lỡ bọn việc đấy mà các bạn quên á không có tắt lửa thì khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn và nó đạt đến nhiệt độ yêu cầu của bếp thì bếp nó cũng sẽ tự động nó khóa ra lại nó rất là an toàn thì ờ, nhà sản xuất họ thiết lập cái cảm biến này ở điều kiện bình thường thì nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì ờ, bếp nó sẽ tự động nó khóa ra lại thì ờ, cái nhiệt độ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 thì nhà sản xuất họ thiết lập ổ ba cảm biến ở giữa này á nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ra thì khi mà các bạn chế biến những món chiên rang á, thì cái nhiệt độ á, nó sẽ vượt quá cái nhiệt độ cho phép của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì đôi lúc á, nó cũng sẽ rất là bất tiện thì nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một cái công tắc chế độ rang chiên trên một số dòng bếp của họ thì ờ, khi mà các bạn kích vào chế độ rang chiên của nhà sản xuất á, thì que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ 250 trăm lên đến 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên chim được một lúc nữa nhưng mà nó vẫn sẽ khóa ra lại nó vẫn không có được bao lâu đâu thì ờ, để mà khắc phục vấn đề đó thì ở bên cửa hàng của chúng tôi á, có ờ, đặc biệt thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp cho các bạn có thể chế biến những món rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa đây là công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi nè thì hiện tại trên thị trường chỉ có bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối dòng công tắc rang chiên như thế này thôi thì để mà sử dụng các bạn chỉ việc gặt ở bên trái này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 đây cả hai bếp đều đã khóa ra nè công tắc thì tôi vẫn mở bình thường thì bên cửa hàng chúng tôi á, cũng có bán ờ, kèm hỗ trợ những cặp pin đi theo, đi theo bếp về như thế này đây với mỗi cặp pin này các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng thì bên cửa hàng chúng tôi á, cũng bán hỗ trợ khách hàng ờ, với giá mỗi cặp như thế này là 50 ngàn thì những bạn nào mà chúng ta có nhu cầu sử dụng pin đôi á, thì cũng có thể liên hệ mua ở cửa hàng chúng tôi đây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 tiếp theo các bạn ghi mỗi điện chọn thời gian ở đây thì ờ, các bạn lưu ý khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì ờ, các bạn phải để hộp pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết nè vì ờ, nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ mà các bạn vẫn pin bên trong hộp pin thì khi mà hết thời gian thì ổ cắm bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp